cổ nhân luôn biết tôn kính thần Phật nên có rất nhiều thần tích ly kỳ xuất hiện. Còn những người khinh nhờn thần Phật thường phải gặp ác báo. Người làm điều ác phải gánh chịu hậu quả. Đó chính là quy luật thiện ác hữu báo bất biến của đất trời. Đặc biệt, người phỉ báng thần Phật sẽ phải gánh chịu kết cục bi thảm nhất. Những câu chuyện khinh nhờn thần Phật gặp ác báo đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác như để minh chứng cho nhân loại dù con người không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng thần Phật vẫn luôn tồn tại. Bây giờ mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm câu chuyện nhân quả báo ứng ngay sau đây. Chỉ vì khác tín ngưỡng mà phỉ báng thần Phật Trong Thái Bình Quảng Ký có ghi lại một câu chuyện giúp cảnh tỉnh người đời. Chuyện kể rằng, vào năm Nguyên Hòa thời vua Đường Hiến Tông, có một người tên là Vi Thị Tử làm quan trong triều đình. Ông vốn theo học nho gia từ nhỏ, vậy nên những gì không thuộc về nho gia sẽ không nói đến, cũng không tin. Ông coi Phật là không có tồn tại, thậm chí còn phỉ báng thần Phật. Ông cho rằng Phật không nên xuất hiện ở quê hương mình. Vợ chồng Vi Thị Tử có hai cô con gái. Trong đó cô con gái lớn được gả cho gia đình họ tướng Lý, còn cô con gái thứ hai được gả cho gia đình họ Hồ con rể lớn của vi thị tử cũng nghe theo cha vợ nên không tin thần Phật. Nhưng người con rể thứ hai lại rất tín phụng thần Phật, thậm chí còn học kinh Phật hàng ngày. Một ngày nọ, khi vi thị tử ốm nặng nằm ở trên giường, ông gọi hai cô con gái đến và dặn dò. Cả đời này cha không tin là có thần Phật. Giờ cha sắp lìa khỏi thế gian rồi, các con không được dùng lễ nghi Phật ra để đưa tiễn hương hồn cha. Cho dù là mời nhà sư đến niệm kinh hay cầu nguyện thần linh phù hộ thì đều là làm trái với nguyện vọng của cha khi còn sống. Các con hãy nhớ kỹ điều này. Cha và con gái lần lượt qua đời. Nói xong không lâu thì vi thị tử qua đời. Hai người con gái đã thuận theo nguyện vọng của cha để tổ chức tang lễ. Nhưng thật là họa vô đơn chí. Khi vừa chôn cất cha xong không lâu thì cô con gái thứ hai cũng lâm bệnh nặng qua đời. Tin này nhanh chóng được truyền đến gia đình họ tướng Lý. Nhưng lúc này con dâu lớn nhà họ, tức là con gái đầu của Vi Thị Tử đang bị bệnh nặng phải nằm trên giường. Vì vậy mà không ai báo tin dữ ấy cho con dâu biết. Bệnh tình của cô ngày càng nặng, đến mức rơi vào hôn mê không biết gì. Vào ngày kia, Cả gia đình họ tướng Lý đang vây khóc xung quanh thì con dâu đột nhiên ngồi dậy và gọi tên em gái mình. Giống như là bị quỷ nhập hồn vậy. Cô nói với chồng, em gái của thiếp đã chết mấy tháng nay, vì sao không ai nói cho thiếp biết. Nói xong thì cô gào khóc không ngừng. Chồng cô thấy vậy thì liền nói dối. Làm gì có chuyện đó, em gái nàng chỉ bị ốm một chút thôi, nghe nói là mới khỏi rồi. Nàng đang hôn mê nên suy nghĩ linh tinh vậy thôi. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, nằm nghỉ tĩnh dưỡng đi. Xuống âm phủ rồi mới biết thần Phật là có thật. Lúc này cô lại càng khóc to hơn và nói với chồng. Em gái thiếp đang ở ngay bên cạnh thiếp đây. Chính muội ấy nói rằng đã chết rồi. Hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng nơi âm phủ. Muội ấy nói rằng Hôm qua vừa nhìn thấy ở bên trong bức tường thành cao dưới âm phủ có tiếng khóc ai oán đau khổ và hối hận. Nghe thì thấy rất giống giọng của cha thiếp. Bên trong còn thấy ánh lửa giống như là bị gió thổi lên vượt qua khỏi bức tường. Muội ấy định đi gặp cha nhưng cố gắng thế nào cũng không vào được. Vì vậy đành đứng ở bên ngoài bức tường kêu khóc gọi cha. Cha thiếp ở trong nói vọng ra. Bởi vì cha cả đời phỉ báng thần Phật cho nên mới bị đẩy xuống đây chịu khổ Giờ đây phải chịu đựng nỗi dày vò không ngừng nghỉ Ta không có thời gian để kể chi tiết cho con Chỉ khuyên con nói với mọi người rằng Hãy hành thiện tích đức, tôn kính thần Phật Như vậy thì may ra mới cứu vãn được Kiếp nạn trong luân hồi rất khó tránh khỏi Vô cùng thống khổ Con tuy rằng cũng có lỗi nhẹ nhưng vì hết lòng chăm sóc chồng là người tín phụ Phật nên con sẽ không bị đẩy vào địa ngục. Để lại dấu tích minh chứng cho việc luân hồi chuyển kiếp. Nói đến đây, con gái đầu của vi thị tử gần như kiệt sức. Một lúc sau cô nói tiếp rằng, thiếp bởi vì nghe theo cha và chồng, không tín phụng lại con phỉ báng thần Phật nên sẽ phải chịu trừng phạt mấy trăm năm. Sau này thiếp chết đi sẽ hóa thành con quả đợi đến lễ cúng trai tăng thứ 27 mới có thể quay lại đây. Người chồng nghe vậy thì hỏi, nếu thực sự kiếp sau nàng chuyển sinh thành quả thì làm sao ta có thể nhận ra được nàng? Bởi vì quả đen thường bay theo đàn. Người vợ nói, con quả có một chiếc lông đuôi màu trắng dài thì chính là thiếp. Chàng hãy thay thiếp nói với những người không tin vào thần Phật, những người hay làm việc ác rằng âm gian có quỷ truy sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ai. Vì vậy hãy tôn kính thần Phật, đừng làm điều ác. Nói xong cô ngã xuống giường và qua đời. Lúc còn sống, cô con dâu nhà họ tướng Lý là một người hết lòng kính trọng cha mẹ chồng, hết mực chăm lo cho chồng. Vì vậy khi cô ra đi mọi người trong nhà ai cũng thương xót. Nhất định không được phỉ báng thần Phật Đến đúng lễ cúng trai tăng thứ 27 thì quả nhiên có một đàn quả đen bay đến. Trong đó có một con đậu trên cái cây trước sân nhà. Nó cất tiếng kêu bi thương như đang muốn nói điều gì. Mọi người nhìn thấy ai cũng thương tâm. Để ý kỹ thì thấy đuôi của con quả ấy có một chiếc lông màu trắng. Người mẹ chồng đưa tay về phía con quạ và nói Lúc lâm chung con dâu của ta nói rằng nó sẽ gửi hồn vào một con quả đen có chiếc lông đuôi trắng. Nếu quả đen quả thực là con dâu ta thì hãy bay đậu vào cánh tay của ta. Bà vừa nói xong thì con quả bay xuống ngoan ngoãn đậu vào cánh tay của bà. Bà cho nó ăn rồi sau đó nó lại bay đi. Từ đó về sau, ngày nào con quạ cũng bay đến ăn rồi lại bay đi. Đến nỗi người dân địa phương ai cũng biết chuyện này. Nhưng mấy tháng sau, có một hôm con quả bay đến ăn rồi không bao giờ thấy quay trở lại nữa. Người xưa dạy rằng, có thờ có thiêng có kiêng có lành, với những thứ mình không biết rõ thì không nên động chạm đến. Văn hào Shakespeare từng nói, đừng phỉ báng những điều bạn không thực sự biết, nếu không tính mạng của bạn sẽ gặp vô vàn nguy hiểm. Phỉ báng thần Phật nhất định sẽ bị báo ứng rất thê thảm, Câu chuyện chân thực ở trên là một bài học giúp cảnh tỉnh con người thế gian. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. khinh nhờn thần Phật giảm phúc báo, tôn kính thần Phật đắc bình an. Nhân quả báo ứng luôn là một chân lý của vũ trụ. Có người không tin vào thần, phạm vào đại tội khinh nhờn thần Phật. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị đọa vào địa ngục. Có người trong lúc vô tình mà bảo vệ thần Phật thì rồi cũng sẽ được thần Phật bảo hộ. Tự cao tự đại, khinh nhờn thần Phật Trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên có ghi lại một câu chuyện như sau. Thuở xa xưa, có một người tên là Kỳ Thiên Tông, tự cao là có chút tài hoa, cuồng vọng, ngạo mạn, hành vi không đoan chính. Đặc biệt là người này không tin thần Phật, thường xuyên tùy ý chửi rủa Kỳ Thiên Tông từng ở trong một ngôi chùa đọc sách, trời mưa và củi bị ướt hết. Vậy mà anh ta ngang nhiên nhờ một thứ đồng bổ bức tượng thần hộ Pháp bằng gỗ để nấu ăn. Đêm hôm đó, Kỳ Thiên Tông mơ gặp một vị thần dâu đỏ cầm roi và mắng anh ta rằng Bởi vì ngươi kiếp trước cần cù, khổ công học tập cho nên kiếp này mới thông minh và có học vấn. Nếu như dự thi, có thể liên tục thi đậu, bổng lộc vô vàn và còn được trường thọ. Bây giờ ngươi kiêu căng ngạo mạn, coi thường thần linh, dưới âm phủ đã ghi lại tội ác của ngươi. Phúc báo của ngươi đã bị cắt giảm đi một nửa. Về sau mà không biết hối cải thì sẽ bị phạt nặng, lúc đó thì cũng không cần phiền ta đến quất cho ngươi vài roi đâu. Sau khi kỳ thiên tông tỉnh lại, không những không biết ăn năn hối cải mà còn đi khoe khoang với người khác. Ngay cả quỷ thần cũng phải sợ tôi đấy được thần cảnh tỉnh nhưng vẫn chấp mê bất ngộ. Mẹ của Kỳ Thiên Tông cúng bái một bức tượng Phật ở trong nhà. Vào một ngày nọ, nhân lúc mẹ ngủ say, Kỳ Thiên Tông đã lén mang bức tượng Phật đó đốt đi. Mẹ anh ta sau khi biết được đã khóc mà nói rằng Cái tính ác độc của con không sửa đi thì không có hy vọng gì đâu Chỉ mong con có thể sinh con trai nối dõi tông đường là tốt lắm rồi Kỳ Thiên Tông đã hơn 40 tuổi nhưng thi nhiều lần vẫn không đậu, cả ngày tâm trí mê man, ham mê tử sắc. Có một ngày, ở trong mơ, Kỳ Thiên Tông bị quan sai ở âm phủ trói mang đi trị tội. Ở trên đại điện, Diêm Vương nói với Kỳ Thiên Tông rằng Ngươi vốn nên là 29 tuổi đỗ cử nhân, 30 tuổi đỗ tiến sĩ, làm quan đến nhị phẩm, thọ tới 78 tuổi nhưng bởi vì thời thiếu niên cuồng vọng, phóng đãng, bởi vậy cắt giảm tuổi thọ của ngươi xuống còn 54 tuổi, làm quan đến ngũ phẩm. Lại bởi vì từ năm 40 tuổi về sau, vẫn tiếp tục làm nhiều việc ác, làm cho thiên đế phẫn nộ và cắt giảm gần hết phúc, lộc, thọ. Đã nhập địa ngục, vạn kiếp không được đầu thai. Chỉ vì khinh nhờn thần Phật mà bị cắt giảm hết cả phúc báo, sau khi kỳ thiên tông tỉnh lại, anh kể lại với người nhà những gì đã thấy trong giấc mơ rồi nói lớn. Hối hận cũng đã muộn rồi, sau đó nôn ra máu mà chết. Hai đứa con trai mà anh ta bỏ lại lớn lên trông đều giống như ma quỷ, miệng méo mắt lẽ, một chân thì bị què, một tay thì bị cụt. Chỉ mấy năm sau thì cả nhà kỳ thiên tông đều dần dần suy bại. Thực tế cũng có rất nhiều người giống như kỳ thiên tông có một chút tài hoa là tự cho mình rất cao thâm, cái gì cũng không để vào trong tầm mắt. Thường thường những người này đều trở thành những kẻ vô tích sự. Đặc biệt là phạm vào tội khinh nhờn thần Phật thì không chỉ là khốn khổ cả đời, mà sau khi chết còn bị đọa xuống địa ngục chịu hình phạt. Kỳ Thiên Tông chính là một ví dụ, vốn là được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng chỉ vì bản thân kiêu ngạo mà bị giảm thọ vô tình bảo vệ Phật đường mà thay đổi được vận mệnh. Trong Thái Bình Quảng Ký cũng ghi chép lại một câu chuyện khiến người ta tỉnh ngộ. Trong năm khai nguyên thứ 15 triều đại nhà đường, Hoàng đế đã ra lệnh phá bỏ tất cả các ngôi chùa nhỏ ở tất cả các thôn làng, trong khi các ngôi chùa lớn thì bị đóng cửa. Rất nhiều người không tin vào thần Phật vừa nghe thấy thế thì lập tức hành động. Một vài chùa lớn và tượng Phật cũng bị phá hủy, Lý Hư huyện lệnh Tân Tức, Dự Châu bình thường là một người bảo thủ, tính khí táo bạo. Hành sự thường thường trái với đạo nghĩa, lại rất thích uống rượu. Một ngày nọ, Lý Hư uống rượu say đến không biết gì nữa. Công văn chính thức của Châu Phủ đã được chuyển đến, yêu cầu ông ta nội trong ba ngày phải phá hủy chùa ở trong huyện. Lý Hư thấy vậy thì nổi giận, liền ra lệnh cho quan dưới cấp trong địa phận của ta nếu có ai dám phá hủy Phật đường thì xử tử hết, nhờ vậy mà Phật đường trong huyện Tân Tức đã được bảo toàn. Về sau Lý Hư cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Một năm sau, Lý Hư bị bệnh mà qua đời. Người nhà mang ông để vào trong quan tài, chuẩn bị đến hôm sau thì mang đi chôn. Buổi tối, người nhà của ông vây quanh quan tài khóc lóc. Đến nửa đêm thì nghe thấy ở trong quan tài có tiếng động Người nhà mở quan tài ra xem xét thì thấy Lý Hư đã sống lại. Sau đó Lý Hư đã kể lại cho người nhà trải nghiệm của ông ở dưới âm phủ. Tôn kính thần vật mà được kéo dài 30 năm tuổi thọ. Lý Hư nói ông đã đến điện Diêm Vương. Diêm Vương lệnh cho Sai Nha lấy ra cuốn sổ ghi chép những việc thiện ác của Lý Hư. Xem xét việc ác thì thấy Lý Hư đã phạm rất nhiều tội và định tra tấn ông. Lý Hư vô cùng sợ hãi và vội vàng nói Năm ngoái hoàng đế ban lệnh yêu cầu các địa phương phải phá hủy Phật đường, đập nát tượng Phật Chỉ có khu vực của tiểu nhân quản lý là không phá hoại Phật đường Không biết công đức này có thể tiêu bỏ tội nghiệp được không? Diêm Vương kinh ngạc, lệnh cho quan cai ngục lấy sổ ghi chép phúc đức đến để xem xét Quản ngục mang sổ ghi phúc đức đến thì thấy rất mỏng, chỉ có một vài việc thiện quan cai ngục nói rằng năm ngoái có thánh chỉ phá hủy Phật đường. Duy chỉ có Phật đường huyện Tân Tức là được bảo toàn. Tội lỗi cả đời của ông ta nên được giảm nhẹ. Tuổi thọ sẽ được kéo dài thêm 30 năm, sau đó được đầu thai làm người. Vừa dứt lời thì sổ ghi chép tội kia lập tức bị thiêu cháy không còn lại gì. Diêm Vương mang Lý Hư trở về nhân gian, vì vậy mà ông có thể sống lại được.